cái tư duy thứ ba rất quan trọng anh chị ha là mục tiêu cụ thể các anh chị hãy chat xuống bên dưới đi ạ à. mục tiêu cụ thể chat xuống để làm sao các anh chị chúng ta nhớ bài thẩm thấu bài ngay trong lớp học này luôn nếu như chúng ta thụ động anh chị chúng ta không chat không hành động thì cái trường năng lượng của chúng ta nó rất thấp và do đó chúng ta tiếp thu nó không được gọi là ừ, tốt nhất nhưng khi chúng ta làm sao thẳng lưng nè hít thở nè khỏe mạnh là những bạn chát xuống mục tiêu cụ thể thì tự nhiên các sao anh chị chúng ta học và lúc này cái thông tin nó tới thẳng trực tiếp não bộ của chúng ta luôn không cần phải ôn nữa và kiên sẽ kể cho anh chị nghe câu chuyện nha các anh chị ha kiên rất là nhiều chuyện trong một khu rừng kia có hai anh chàng A và chàng B đang đi trong rừng để mà gọi là săn bắt hái lợn này kia và họ phát hiện rằng có một con hổ đang rình và nhìn mình và nó bắt đầu lao về mình và hai chàng hai chàng trai này bắt đầu quay người chuẩn bị chạy thì chàng trai A bắt đầu là chạy cho thật nhanh nhưng mà không thấy chàng trai B động tính gì anh ta quay lại hỏi ủa sao anh không chạy đi tại sao anh còn ở đây cột dây giày thì anh chàng B ngồi xuống để cột dây giày các anh chị thì nói thì tôi cột dây giày để tôi chạy thì anh chàng A nói rằng bây giờ anh thời gian không còn mà anh còn cột dây giày như vậy thì liệu anh có thể chạy nhanh hơn được con hổ hay không thì anh chàng B nói rằng tôi đâu cần phải chạy nhanh hơn con hổ tôi cột dây giày để tôi chạy nhanh hơn anh đó rồi các anh chị có hiểu câu chuyện này không ạ à? cả hai chàng trai này đều có một cái mục đích là gì là không bị anh thịt không bị con hổ này nó vồ nhưng mà mục tiêu của anh chàng A là phải chạy nhanh hơn con hổ còn anh chàng B là mục tiêu của anh ta là chỉ cần chạy hơn nhanh hơn người kia là được rồi và trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy chúng ta cần phải xác định được cái cụ thể cái mục tiêu của chúng ta là gì nhiều người nói rằng tôi muốn hạnh phúc thì như thế nào là hạnh phúc phải định nghĩa nó ra một cách rõ ràng và như thế nào là thành công thành công là gì phải định nghĩa nó ra một cách rõ ràng ha các anh chị ha và Kim đã từng chia sẻ cho anh chị rồi thành công là gì thành công là có cái điều mà chúng ta muốn nhưng mà muốn đó là muốn cái gì cho nó rõ ràng ra cái thứ hai hạnh phúc là gì hạnh phúc là có là muốn những gì mà chúng ta đang có có nghĩa là trân trọng những gì chúng ta đang có đó anh chị ạ à và và tiếp tục nha anh chị có nhiều anh chị hỏi với kiên rằng bây giờ tôi muốn giàu có vậy hãy định nghĩa sự giàu có của anh chị là gì bao nhiêu tiền 1 tỷ 10 tỷ hay là 100 tỷ thì đối với anh chị mới là giàu có anh chị muốn bao nhiêu tiền thì chúng ta mới có được cái mục tiêu cụ thể để chúng ta phấn đấu các anh chị có đồng ý không ạ à? rồi mục tiêu nó rất quan trọng ha các anh chị ha người có mục tiêu thì thức không ngủ nổi còn người không có mục tiêu thì ngủ không thức nổi nha các anh chị ha các anh chị có có hiểu được cái ý câu này không ạ người mà không có mục tiêu á, lúc nào cũng cảm thấy rất là buồn ngủ tại sao anh chị ạ à? tại vì không có mục tiêu nên não bộ nó nó làm thôi đi ngủ đi cho nó khỏe thôi hoặc là chơi điện thoại đi cho nó khỏe cái người nhưng đối với những người mà có mục tiêu các anh chị ạ à, họ sẽ không ngủ nổi đâu anh chị ạ à. họ luôn ám ảnh cái ước mơ và mục tiêu ở trong đầu họ sẽ nghĩ đến việc phải chiến đấu thôi phải hành động thôi phải làm sao thành công thôi tôi khát khao thành công và thế là họ không thể nào ngủ được và họ chỉ có thể ngủ một ngày rất ít ngày xưa Kim đã kinh doanh đó các anh chị à mỗi sáng lúc 2 giờ rưỡi 3 giờ là Kim phải dậy để mà Kim nấu sôi Kim nấu 150 kg sôi các anh chị à Kim nấu từ lúc 2 giờ rưỡi 3 giờ sáng để Kim nấu và sau đó là Kim đem ra phân phối cho hệ thống chi nhánh của Kim ở các khu vực quận quận quận 3 quận phú nhuận quận tân bình quận gò vấp hoặc à, anh chị mấy cái quận đó là kiên bán những cái chi nhánh của kiên ở đó và đi phân phối những nơi đó rồi về mình lại bán rồi sau đó mình cứ quần quật quần quật làm việc đến 10 giờ đêm rồi sau đó tắm rửa này kia là đến 11 giờ mới đi ngủ và từ 11 giờ lại tới 2 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau anh chị kia lại phải dậy rồi anh chị ạ à. có nghĩa kia một ngày kia chị ngủ có 3 tiếng rưỡi đồng hồ thôi có hôm gì 3 tiếng cho 4 tiếng trong suốt gần 3 năm trời mỗi ngày kia chị ngủ 3 4 tiếng thôi các anh chị ạ à tại sao đó là cái giá mà chúng ta phải trả cho cái sự tự do đó anh chị cho cái sự thành công và phải trả giá cho việc chúng ta chuyển đổi từ cái người mà đi làm công anh lương ngồi trong máy lạnh 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày chuyển sang một người sang việc đi kinh doanh là mỗi ngày chị ngủ được có 3 4 tiếng các chị ạ. Nhưng mình lại được làm chủ cuộc đời mình. Mình có thể đạt được những cái nấc thang khác trong cuộc đời. ha các anh chị ha. Rồi, do đó chúng ta phải có mục tiêu cụ thể nha các anh chị.